Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta. Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia Cốp. Hãy hát sướng và nổi tiếng trống cơm, đừng cầm êm dịu với đờn sắt. Hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm và nhằm các ngày lễ chúng ta. Vì ấy là một luật cho Israel, một lễ do Đức Chúa Trời của Gia Cốp. Ngài lập điều ấy làm chứng cớ nơi Joseph, lúc Ngài ra đánh xứ Egypto, là nơi tôi nghe một thứ tiếng tôi chẳng hiểu ta đã cất gánh nặng khỏi vai người tay người được buông khỏi cái giỏ trong cơn gian truân ngươi kêu cầu ta bèn giải cứu ngươi đáp lại ngươi từ nơi kín đáo của sấm sét và cũng thử thách ngươi nơi nước Meriba. Hỡi dân sự ta, hãy nghe, ta sẽ làm chứng cho ngươi. Ở Israel, chớ chi ngươi khứng nghe ta. Giữa ngươi chẳng nên có thần lạ nào ngươi cũng chẳng nên thờ lại thần kẻ ngoại. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã đem ngươi lên khỏi xứ Egypto. Hãy hả hoát miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm đầy dẫy nó. Nhưng dân sự ta không khứng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng theo ta. Vì vậy, ta buông chúng nó đi theo sự cứng lòng chúng nó, để chúng nó đi theo mưu kế riêng chúng nó. Ôi, chớ chi dân ta khứng nghe ta, chớ chi Israel chịu đi trong đường lối ta Thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thù nghịch chúng nó Trở tay ta nghịch những cừu địch chúng nó Những kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va ắt sẽ suy phục Ngài song dân ta sẽ còn đến đời đời Ta sẽ lấy màu mỡ ngũ cốc mà nuôi họ Và làm cho ngươi được no nê bằng mật ong nơi hòn đá Chương 14 Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin Chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ Người này tin có thể ăn được cả mọi thứ Người kia là kẻ yếu đuối chỉ ăn rau mà thôi Người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn Và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn Vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác nó đứng hay ngã ấy là việc chủ nó Xong nó sẽ đứng Vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng Người này tưởng ngày này hơn ngày khác Kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa Kẻ ăn là ăn vì Chúa Vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời Kẻ chẳng ăn cũng chẳng ăn vì Chúa Họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời vả. Chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên, chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Bởi có chép rằng, Chúa phán, thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước mặt ta và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta chớ xét đoán nhau, nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người sa ngã. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dái. Chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dái thì nó là dơ dái cho người ấy mà thôi. Và nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em mình lo buồn thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ dèm chê. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng chris thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen. Vậy, chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật, mọi vật là thanh sạch nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác. Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu và kiên cử mọi sự chi làm dịp vấp phạm cho anh em mình. Ngươi có đức tin chừng nào, hãy vì chính mình ngươi mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời. Phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng. Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào thì bị định tội rồi vì chẳng bởi đức tin mà làm. Và phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Chương 16 Phần đất bắt thăm trúng về con cháu Joseph trải từ sông Giô-đanh về Jericho, từ các suối của Jericho về hướng đông, chạy dọc theo đồng vắng từ thành Jericho lên đến núi Bê-tên. Giới hạn băng từ Bê-tên đến Lucer đi qua bờ cõi dân Arekit tại Atarot kế chạy xuống hướng Tây về phía bờ cõi dân giáp Lê Tít cho đến bờ cõi Bết Horon dưới và Ghê Xe rồi giáp biển. Ấy là tại đó mà con cháu của Joseph, Manasseh và Ephraim lãnh phần sản nghiệp mình. Này là giới hạn của Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ ở về phía đông từ Ateroth Ada cho đến Beth Horon trên thẳng qua Tây tại hướng Bắc của Mít Thác, rồi vòng qua Đông về lối Tha Anak Silo và qua khỏi đó đến Yanoach theo phía Đông. Kế chạy từ Yanoach xuống Ataroth và Naratha, đụng Jericho rồi giáp sông Jordan. Từ tháp Buach giới hạn đi về hướng Tây đến khe Cana rồi giáp biển. Đó là sản nghiệp của chi phái Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Người Ephraim cũng có những thành và làng riêng ra giữa sản nghiệp của người Manasse. Song họ không đuổi được dân Canaan ở tại Gese, nên dân Canaan ở giữa Ephraim cho đến ngày nay, nhưng phải nộp thuế. Chương 17 Người ta cũng bắt thăm cho chi phái Manasseh, vì người là con đầu lòng của Joseph. Con Maki con đầu lòng của Manasseh và cha của Galaad, bởi người là chiến sĩ nên có được xứ Galaad và Ba Sang. Người ta bắt thăm cho các con khác của Manasseh tùy theo những họ hàng của chúng. Về con cháu Abiese, về con cháu Helet, về con cháu Adrien, về con cháu Sichem, về con cháu Hephe, về con cháu Shemida. Đó là các con trai của Manasseh, cháu Joseph tùy theo những họ hàng của chúng. Vả, Selophat, con trai của hephe cháu của Galaad, chắc của Maki, chít của Manasseh, không có con trai, chỉ có con gái tên là Matla, Noa, Hốt-la, Minka và Thiệt Sa. Các con gái này đến trước mặt thầy tế lễ Eleasa trước mặt josue con trai Nun và trước mặt các quan trưởng mà nói rằng Đức Giê-hô-va đã phán cùng mô se ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Giô-suê vâng mạng của Đức Giê-hô-va, bèn ban cho một phần sản nghiệp trong anh em của cha các con gái đó. Vậy, mười phần bắt thăm trúng cho Manasseh, trừ ra xứ Gala-át và Ba Sang ở bên kia sông giô đanh vì các con gái Manasseh có một phần sản nghiệp tại giữa các con trai người. Còn xứ Gala-át thuộc về các con trai khác của Manasseh. Giới hạn của Manasseh từ Ashe đến Mithmethak đối ngang Shechem, rồi chạy đến Yamin về lối dân En Tháp Buat. Xứ Tháp Buat thuộc về Manasseh, nhưng thành Tháp Buat gần bờ cõi Manasseh thì thuộc về người Ephraim. Từ đó, giới hạn chạy xuống phía nam khe Cana, các thành đó ở giữa các thành Manasse đều thuộc về Ephraim. Giới hạn Manasse ở về phía bắc của khe và giáp biển. Phần ở hướng nam thuộc về Ephraim, phần ở hướng bắc thuộc về Manasse còn biển dùng làm giới hạn. Hai phần này giáp Ashe về phía bắc và Isaka về phía đông. Trong địa phận Isaka và Ashe Manasseh cũng được Bethshean và các thành địa hạt, Gibleam và các thành địa hạt, dân cư của Dorer và các thành địa hạt, dân cư của Endorer và các thành địa hạt, dân cư của Thaanak và các thành địa hạt, dân cư của Megiddo, các thành địa hạt nó và ba cái đồng cao. Con cháu Manasseh chẳng đuổi được dân các thành ấy vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thạnh, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, song chẳng đuổi chúng nó được hết. Vả, con cháu của Joseph nói cùng Joshua rằng, Chúng tôi đã thành một dân đông vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy, tại làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ một phần đất làm sản nghiệp? Giê-xê đáp, nếu các ngươi đông như vậy và núi Ephraim rất hẹp cho các ngươi, thì hãy lên khai phá rừng, đặng làm một chỗ ở cho mình trong xứ dân Phereshit và dân Rephaim. Nhưng con cháu Joseph đáp rằng, núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng, hết thảy dân Canaan ở đó, dân Bethsean và người ở các thành địa hạt nó, luôn những người ở trong trũng Gitraen đều có thiết xa. Giô-suê bèn nói cùng nhà Joseph, tức là Ephraim và Manasseh mà rằng, ngươi là một dân đông có sức lớn, sẽ chẳng lãnh chỉ một phần đất thôi, nhưng núi sẽ thuộc về ngươi, dầu là một cái rừng, ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi sẽ đuổi dân Canaan, mặc dầu chúng nó có thiết xa và là cường thạnh. Chương 18 Cả hội chúng dân Israel nhóm hiệp tại Silo và lập hội mạc tại đó. Xứ đều phục trước mặt họ nhưng trong dân Israel còn lại bảy chi phái mà người ta chưa phân phát phần sản nghiệp cho. Giuse bèn nói cùng dân Israel rằng, các ngươi lần lửa cho đến chừng nào, không đi chiếm xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi. Hãy chọn từng chi phái ba người, rồi ta sẽ sai đi. Các người này sẽ đứng dậy đi khắp xứ, lấy địa đồ để phân chia, rồi sẽ trở về cùng ta họ sẽ chia xứ làm bảy phần. Juda sẽ ở trong giới hạn mình nơi miền Nam, còn nhà Joseph ở trong giới hạn mình nơi miền Bắc. Vậy, các ngươi hãy lấy địa đồ của xứ làm bảy phần, đem về đây cho ta. Rồi ta sẽ bắt thăm cho các ngươi tại đây trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Nhưng không có phần cho người Lê-vi tại giữa các ngươi, bởi vì chức tế lễ của Đức Giê-hô-va là sản nghiệp của các người đó. Còn Gác Ruben và phân nửa chi phái Manasse đã lãnh phần sản nghiệp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đã ban cho họ ở bên kia sông Giô-đanh về hướng đông. Vậy, các người ấy đứng dậy đi. Giô-suê truyền lệnh cho các người đi đặng lấy địa đồ của xứ mà rằng, hãy đi khắp xứ lấy địa đồ rồi trở về cùng ta. Ta sẽ bắt thăm tại đây cho các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va ở Shiloh. Các người ấy bèn đi khắp xứ vẽ địa đồ trên một quyển sách chia làm bảy phần, tùy theo các thành, rồi trở về cùng giô ở trại quân tại Shiloh. giô bèn bắt thăm cho chúng tại Shiloh trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại đó, giô chia xứ ra cho dân Israel tùy theo các chi phái của họ. Thăm trúng nhầm chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng và địa phận mà thăm chỉ định ở nhằm giữa chi phái Juda và chi phái Joseph. Giới hạn của Benjamin về phía bắc chạy từ Jordan đi lên phía sau Jericho về hướng bắc, đoạn bò lên núi rồi giáp đồng vắng Beth Aven. Từ đó, giới hạn đi ngang sau lưng Lucer, cũng gọi là Beten tại phía nam, rồi chạy xuống Atarot Ada ở gần núi về phía nam Beth Horon dưới. Giới hạn văng vòng từ phía Tây về hướng Nam, tức từ núi đối ngang Beth Horon về phía Nam, rồi giáp Kiriath Baan, tức là Kiriath Jearim, thành của người Juda, đó là miền Tây. Miền Nam khởi từ đầu Kiriath Jearim, giới hạn cứ chạy về phía Tây, thẳng đến suối nước Nephtoach, rồi nó xuống đến đuôi núi nằm ngang trũng con trai Hinom ở trong trũng Rephaim tại phía Bắc nó chạy xuống dọc theo trũng Hinom ở sau lưng Yebushit về phía nam, đoạn xuống đến Enrogen. Giới hạn chạy về hướng bắc đến Enshemet, từ đó thẳng về Gelilot ở đối ngang dốc Adumim, rồi chạy xuống đến hòn đá Bohan là con trai Ruben. Đoạn nó đi ngang Araba về hướng bắc và chạy xuống Araba. Giới hạn liền đi ngang qua phía sau Beth Hotla về hướng bắc rồi giáp phía biển mặn về hướng Bắc, ở đầu phía nam của sông Jordan. Đó là giới hạn về phía nam. Về phía đông, nó giáp sông Jordan. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin và giới hạn về bốn phía tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành của chi phái Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng là Jericho, Beth Hogla, Emek Keshit, Beth Araba, Semaraim, Beten, Avim, Phara, Opra, Kepha Ammonai, Opni và Geba, hết thảy 12 thành và các làng của nó. Gabaon, Rama, Beerot, Mitbe, Kephira, Moksha, Rekem, Yetbeen, Thareala, Sela, Elep, Yebu tức là Jerusalem, Gibeah, Kiriat, hết thảy 14 thành với các làng của nó. Đó là sản nghiệp của con cháu Benjamin tùy theo những họ hàng của chúng. Chương 19 Phần đất thứ nhì bắt thăm trúng về chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của chi phái này ở giữa sản nghiệp người Judah. Chi phái Simeon có trong sản nghiệp mình Beersheba, Sheba, Molada, Haksasuan, Bala, Esem, Entolak, Bethu, Họt Ma, Sitlat, Bết Makabot, Haksa Susa, Bết Lebaot và Shearuchen, hết thảy 13 thành cùng các làng của nó. Ain, Rimon, Ethe và Asang, hết thảy bốn thành cùng các làng của nó, luôn hết các làng ở chung quanh những thành ấy, cho đến Balak Be, tức là Rama ở miền nam. Đó là sản nghiệp của chi phái Simeon tùy theo những họ hàng của chúng. Sản nghiệp của người Simeon vốn chiết ở phần đất của người Juda, vì phần của người Juda lấy làm lớn quá. Vậy người Simeon có sản nghiệp mình tại giữa sản nghiệp của họ. Phần đất thứ ba bắt thăm trúng về người Sabulon, tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ chạy đến Sarit. Giới hạn đi lên hướng Tây về lối Mareala và đụng Đáp Shebet rồi đến khe đối dốc Yokneam. Từ Sarit, nó vòng qua hướng đông, tức về hướng mặt trời mọc, trên giáp giới kít lốt Thabo, đoạn đi về hướng Đáp Rác và lên đến Gia Phia. Từ đó, nó chạy về hướng đông đến gác Hefe và Ed Kashin, mở dài thêm về lối Nea mà đến Rimon. Đoạn giới hạn vòng lên phía bắc về lối Hanathon, rồi giáp trũng Diếp Thách En. Lại còn có thành Cát Tác, Nahala, Simron, Gideala và Bethlehem, hết thảy 12 thành với các làng của nó. Các thành này cùng các làng của nó ấy là sản nghiệp của người Sabulon, tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ tư, bắt thăm chúng về con cháu Isaka tùy theo họ hàng của chúng. Giới hạn của chúng chạy đến Gizreel Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anacharat, Rabit, Kishion, Ebed, Remet, Enganim, Enhada và Bết Phát Kế giới hạn đụng Thabo, Sa Chát Sima và Bết Shemet rồi giáp sông Giô hết thảy 16 thành với các làng của nó. Các thành này cùng những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Isaka tùy theo họ hàng của chúng. Phần thứ năm, bắt thăm chúng về chi phái Ase tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn họ là Hên Cát, Hali, Beten, Aksap, Alamelech, Ameac và Mishean. Hướng Tây, nó đụng cạc Mên và khe Lipnat, rồi vòng qua phía mặt trời mọc về lối Bết Dagon, đụng Sabulon và trũng Diếp Thách En ở về phía bắc Bết Emet và Neien, đoạn chạy về phía tả Kabul, về Ebron, Rehob, Hamon và Cana cho đến thành lớn Sidon. Giới hạn lại vòng về Rama cho đến thành kiên cố Tyre, đoạn chạy hướng Hosa rồi giáp biển tại miền Aksip, Lại còn có Uma, Afek, và Rehob, hết thảy 20 thành cùng các làng của nó. Các thành này và những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Asher tùy theo các họ hàng của chúng. Phần thứ sáu Bắt thăm trúng về con cháu Nephtali tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của họ chạy từ Helep, từ cái dẻ bột ở tại Sanaim về lối Adaminekep và Giáp Neen cho đến Lạc Cung rồi giáp sông giô Kế, giới hạn vòng về hướng Tây, đi đến Adnot Thabo, rồi từ đó chạy về Hục Cốc. Phía Nam giáp Sabulon, phía Tây giáp Ase và Juda, còn phía mặt trời mập có sông giô Các thành kiên cố là Sidim, Serer, Hamat, Rakat, Kinneret, Adama, Rama, Hakshor, Kede, Ezrei, En Hakshor, Yireon, Middaen, Horem, Bet Anak và Bet Shemet, hết thảy 19 thành cùng các làng của nó. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Nephtali tùy theo những họ hàng của chúng. Phần thứ bảy bắt thăm chúng về chi phái Đan tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn sản nghiệp họ gồm Sorea, Ethaon, Ikshemet, Shalabin, Ayalon, Gitla, Elon, Timnatha, Ekron, Enteke, Gibethon, Balak, Yehuk, Beneberak, Gác Rimon, Mê Giạc Côn và Ra Côn với đất đối ngang Già Phồ. Vả, địa phận của người Đan là ra ngoài nơi mình, vì người Đan đi lên đánh chiếm lấy Lê Xem, rồi dùng lưỡi gươm diệt nó. Người Đan chiếm lấy nó làm sản nghiệp ở tại đó và lấy tên Đan, tổ phụ mình, đặt cho Lê Xem. Các thành này với những làng của nó ấy là sản nghiệp của chi phái Đan, tùy theo những họ hàng của chúng. Khi người ta đã chia xứ theo giới hạn xong rồi, thì dân Israel lấy ở giữa mình một sản nghiệp mà cấp cho Joshua, con trai của Nun. Dân Israel vâng mạng của Đức Giê-hô-va cấp cho người cái thành mà người xin, tức là thành Thiếp Nát Sherat trong núi Ephraim. Người xây thành và ở tại đó. Đó là các sản nghiệp mà thầy tế lễ Eleasa, Yosue, con trai của Nun và các trưởng tộc của những chi phái dân Israel bắt thăm phân phát cho tại Silo ở cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy họ chia xong xứ là như vậy.